quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, nên trong ngày hôm nay Bắc Bộ vẫn tiếp tục quá trình tăng nhiệt, trời có nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài đến chiều, với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn ở Tây Bắc Bộ. Dự báo hình thái thời tiết trên sẽ duy trì đến ngày 11 tháng 3. Sau đó, từ ngày 12 tháng 3, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống sẽ gây mưa rào và rông cho các tỉnh miền Bắc. Riêng vùng núi có mưa vừa đến mưa to, trời chuyển rét. Từ ngày 14 tháng 3, trạng thái ngày nắng hành, đêm và sáng trời rét sẽ quay trở lại. Dự báo xa hơn khoảng ngày 19 đến ngày 20 tháng 3 sẽ có thêm một khối không khí lạnh tăng cường xuống khiến cho trạng thái thời tiết nồm ẩm, mưa phùn có thể sẽ quay trở lại phía đông bắc bộ. Vùng áp thấp phía tây mở ra, miền Trung hôm nay sẽ chấm dứt tình trạng mây nhiều, trời có nắng từ sớm, nên nhiệt ngày ở hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung đều tăng cao. Ở khu vực các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa tăng lên ngưỡng 25 đến 28 độ. Trong khi đó ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng tràn ngập nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng 28 đến 31 độ. Dự báo cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng ngày 13-14 tháng 3, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng có nắng mạnh và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay vẫn là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo trong hôm nay, nắng nóng không chỉ xuất hiện ở khu vực miền Đông Nam Bộ mà mở rộng xuống cả khu vực miền Tây Nam Bộ với mức nhiệt cao 33 đến 35 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở các tỉnh Nam Bộ trong nhiều ngày tới. Còn với các tỉnh thành Tây Nguyên, nhiệt độ 29 đến 30 độ.